Chào các em! Trong clip trước, chúng ta đã tìm hiểu về lý thuyết cũng như bài tập của phần kính lúp. Và hôm nay, trong clip này, thầy cùng toliha.vn sẽ tiếp tục gửi đến các em một à, loại dụng cụ quang học nữa, đó chính là kính hiển vi. Về kính hiển vi sẽ có công dụng và hoạt động như thế nào thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về cơ bản, à, lý thuyết cơ bản của kính hiển vi. Thì các em lưu ý này, à, kính hiển vi Thế là một cái dụng cụ quang học Cũng là một dụng cụ quang học và dùng để bổ trợ cho mắt Được dùng để làm tăng góc trông ảnh của những vật nhỏ Và độ bội giác của nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với độ bội giác của kính lúp Thì à, về bản chất thì kính hiển vi thì cấu tạo nó giống như là hệ hai kính hệ hai kính ghép sát à, ghép xa đồng trục kem chú ý nhé kính hiển vi cấu tạo gồm có hai thấu kính hội tụ ghép xa nhau Đấy, giống như trong bài hệ hai kính ghép xa đồng trục ở phần trước chúng ta đã giải quyết rồi ở đây chúng ta có một cái sơ đồ sơ đồ tạo ảnh qua kính hiển vi đó là vật AB qua vật kính thì sẽ cho ảnh A1B1 A1B1 trở thành vật của thị kính và qua thị kính cho ảnh A2B2 khi đó A2B2 sẽ trở thành vật của mặt với L1, L2 thực tế nó chính là hai thấu kính hội tụ. Vì L1 đặt gần vật nên chúng ta gọi là vật kính. Còn L2 đặt gần mắt nên chúng ta gọi đó là thị kính. Được chưa các em? Đó, đây là hai thấu kính nhé. Ở đây chúng ta cần quan tâm đến độ bội giác của ảnh. Độ bội giác thì cũng giống như trong phần kính lúp. Độ bội giác được tính bởi công thức là G bằng tăng alpha chia tăng alpha 0. Trong đó tăng alpha 0 là góc trông vật khi đặt tại cực cận của mắt và chúng ta quan sát bằng mắt thường, không qua dụng cụ. Còn tăng alpha là góc góc trông ảnh qua dụng cụ bổ trợ như là kính lúp hoặc là kính hiển vi. Được chưa các em? Ở đây, tăng alpha 0 theo là AB trên chó OCC hoặc là AB trên DC. DC là khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mặt. Còn tan pha thì các em à, xử lý trên hình vẽ như sau. Ở đây chúng ta có hai thấu kính hội tụ O1 và O2. Vật sáng AB đặt phía trước kính thứ nhất qua kính thứ nhất cho ảnh A1B1. Để tạo ảnh của AB qua thấu kính O1 thì chúng ta sử dụng hai tia.